No, no, no, no, no, no. hứa trước mặt em nói em em mà xem anh đã đi đâu nhiều đêm anh bao công việc lớn có thể chẳng về sớm cũng chẳng cần đợi cấm rồi từ biến trong lòng lo thế nào chẳng phải em ghen nhưng tại tình mách bao nhưng cảm rằng anh đã có thêm người con gái em hơi sai em tự cầm mình tha lắm vô động Bang, bang, bang. one more 大新闻又爆炸了，谁登上大雅之堂？妈妈炒的反正香，管他吃完会不会胖。我站在山坡上，悠哉悠哉向下望。 是最大的太阳，只管把你照亮。长得丑喝的酒，长得帅老。